thì đây là một cái con xe khá là phù hợp quý chị nhé Hiện nay con xe này bên em đang chào bán với giá là 210 triệu Bao quý chị đút hồ sơ quý chị nhé Đó Xe còn rất là đẹp Anh chị ạ Số tự động Xe thì ờ, được trang bị ờ, Túi khí an toàn Hệ thống thắng đĩa hai bánh trước Mâm la nhăng đúc xi nhan được tích hợp trên gương thì quý anh chị nào mà cảm thấy tài chính hay là cái nhu cầu của mình nó phù hợp với mẫu xe này thì quý anh chị hãy nhắc máy alo trực tiếp cho em theo số điện thoại em để trên màn hình cũng như là dưới phần mô tả của em đó xe màu vàng thì nhìn rất là nổi quý anh chị nhé về hệ thống đèn chiếu sáng của con xe này còn khá là ok này quý anh chị này đó còn khá là ok và đẹp không bị mờ mầm là nhằng đúc xi nhan được tích hợp trên gương xe thì đã được dán phim nhật chống nóng về chắn mưa hạn đăng kiểm thì đến tháng 9 năm 2020 đó. nội thất bên trong này thì à, ghế là ghế da đó trần thì trần nỉ ni lông trần thì vẫn còn nguyên thảm táp lô này điều hòa auto hộp số tự động dích dắc đây thẳng ghế phía sau đây quý chị này đó các ốc bản lề của con xe này đây tapi này keo chỉ này cửa đóng thì rất là nhẹ nhàng các chị nhé đó những quý chị nào lần đầu tiên mà xem video trên kênh của em thì quý chị cũng đừng quên ủng hộ em bằng cách là nhấn chuông và nhấn đăng ký để sau này khi quý chị có nhu cầu muốn mua xe bán xe hoặc là muốn đổi xe thì quý chị có thể kết nối trực tiếp với em đó chỉ với 210 triệu thôi quý anh chị nhé quý anh chị có thể sở hữu ngay một con xe khá là nhỏ gọn đó. đưa rước con cái đi học cho vợ đi chợ ok con xe này khá là hợp lý luôn quý anh chị nhé xe thì được trang bị cam lùi đầy đủ màn hình cảm ứng đó. này các phím bấm này thì còn rất là mới này các chị này đó các phím bấm này còn rất là mới tem nguyên dinh của nhà xuất vẫn đang còn đây đó. vô lăng được bọc da đây con ô đô con xe này đi được 73 ngàn rồi các chị nhé nó ô đô đi được 73 ngàn rồi đây màn hình cảm ứng đây rồi camera ghe này đó, camera ghe này các chị nhé ờ. túi khí an toàn nói chung xe này còn khá là đẹp đèn đóm này đó. ni lông trần thì vẫn còn nguyên zin nha quý vị nhé rồi bây giờ em sẽ mở đến phần khoang máy cho quý anh chị để quý anh chị có thể tham khảo kỹ hơn về cái phần khoang máy cho con xe này máy móc thì êm ru máy lạnh là rét run luôn quý chị nhé đây máy móc con xe này nắp cabo này keo chỉ còn nguyên quý chị nhé nói chung là xe này mình chỉ cần vệ sinh thế thôi đây quý chị thấy đất bụi bẩn này đó mình chỉ cần vệ sinh nữa là ok xe đẹp như mới luôn quý chị nhé đó thì quý chị nào mà cảm thấy tài chính hay là cái nhu cầu của mình nó phù hợp với con xe này thì hãy alo trực tiếp cho em hoặc là cần tư vấn hay là giải đáp thắc mắc bất kỳ một câu hỏi nào thì hãy alo trực tiếp cho em để em hỗ trợ và tư vấn cho quý chị và quý chị cũng đừng quên ủng hộ em bằng cách là nhấn chuông và nhấn đăng ký để sau này quý chị có thể tiện cập nhật được tất cả những cái giá xe cũng như là khi quý anh chị có nhu cầu mua xe bán xe hoặc đổi xe thì quý anh chị có thể kết nối với em rồi em xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị